mọi người vào bờ anh em nhé thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra phải không ạ ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì về con đặc biệt về 48 chạm 4 chạm 8 anh em nhé thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về là cái một cái bộ đề là bộ đề 34 anh em này của chúng ta nuôi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 thì ngày hôm qua thì của chúng ta là ngày mùng 5 thì chúng ta cũng đã chiến thắng được con uh, đề 48 này trong bộ đề 34 anh em nhé ngày thứ năm thì nó cũng đã ra phải không ạ đó quá là tuyệt vời rồi thì chúc mừng anh em nào ở trên ờ, kênh của chúng ta nuôi được cái bộ đề 34 này và chiến thắng được con đề 48 anh em nhé quá là tuyệt vời rồi ngày thứ năm thì nó rực rỡ phải không ạ ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta đây về con 48 này đó chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta anh em nhé anh em nào mà nuôi được cái bộ đề 34 này của mình đó quá là tuyệt vời thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có một cái bộ đề là bộ đề 23 và một cái bộ đề nữa của chúng ta là bộ đề 04 thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình em nhé đường cầu đề của chúng ta thì nuôi thì cái tỷ lệ của chúng ta ăn rất chi là cao nên là anh em tiếp tục vào nuôi cái bộ đề cho mình thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái chạm kết hợp với lại bộ đề để chúng ta chơi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 thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 31 tháng 12 này chúng ta lấy ở cái giải đặc biệt này kết hợp với giải 5 con số thứ hai ở giải đặc biệt chúng ta ghép với lại con số thứ ba giải 5 này hai con này chúng ta có đề lui tuần của ngày thứ bảy này chạm năm này bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 015 10 này 060 này 515 này 565 mình sẽ kết hợp chạm và bộ đề anh em nhé để chúng ta nuôi thì em để ý luôn đây cho mình theo cái đường mũi tên này mình sẽ đi test cho anh em này thứ bảy ngày 31 tháng 12 ngày đầu tiên đề về 05 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này tiếp tục Ngày thứ hai đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 trong bộ đề 01 này. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. Thứ ba này, thứ tư này, đề về 57 thì chúng ta ăn chạm 5 tiếp này. 6 này. Thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 thì chúng ta có chạm 9 và bộ đề 04 anh em nhé Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 này và 595. Để chúng ta lui tuần thứ 7 ngày mùng 7 tháng 1 này. Ngày đầu tiên đề về 40 thì chúng ta đã ăn được con đề 40 này trong bộ đề 04. Tiếp tục. Ngày thứ hai này, ngày thứ ba này, đề về 91 thì chúng ta ăn chạm 9 anh em nhé. Thứ tư này, thứ năm này, thứ sáu này, thứ bảy này, đề về 40 thì chúng ta ăn tiếp con đề 40 trong bộ đề 04 anh em nhé. thứ bảy ngày 14 tháng 1 chúng ta có chạm 2 vào bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 14 tháng 1 Ngày đầu tiên đề về 21 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2. Tiếp tục. Ngày thứ hai này, ngày thứ ba này, ngày thứ tư đề về 82 thì chúng ta đã ăn được con đề 82 này trong bộ đề 23. Tiếp tục khiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần. Thứ năm này, thứ sáu này. Thì cái tuần này là Tết anh em nhé. thứ bảy ngày 28 tháng 1 của chúng ta có chạm 7 và bộ đề 24. bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này, 797 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 28 tháng 1 ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta ăn chạm 7 này ăn con 79 trong bộ đề 24 tiếp tục kiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần ngày thứ hai này đề về 79 thì tiếp tục ăn được con đề 79 anh em nhé làm này thứ sáu này thứ bảy ngày mùng 4 tháng 2 này thì cái tuần này của chúng ta thì tiếp tục có cái chạm 4 anh em nhé và bộ đề 34 chạm 4 này bộ đề 34 để chúng ta lôi tuần bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 tiếp tục anh em vào lui cái bộ đề 34 này cho mình và cái chạm 4 thì cái tuần này thì mình khuyên anh em lên vào cái chạm 4 này cho mình em nhé chạm 4 cứng rất chi là đẹp anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đè lui tuần của ngày thứ bảy về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì em để ý luôn đây cho mình này lô khung 3 ngày của chúng ta thứ bảy này ngày 31 tháng 12 anh em lấy ở cái giải nhất và giải nhì anh em nhé hai con này anh em ghép vào với nhau cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày chơi chủ nhật này thứ hai này và thứ ba 505 khung 3 ngày anh em nhé để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được cặp 0550 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé còn 05 về đặc biệt này và còn 50 của chúng ta về giải tư thì chúng ta ăn được cả cặp luôn tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 của chúng ta thì có cặp 484 này để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 84 anh em nhé 84 của chúng ta về giải 7 tiếp tục kiên ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 14 tháng 1 thì chúng ta có cặp 464 này để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta có ăn được con 64 64 của chúng ta về ở giải 3 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần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 474 anh em nhé 474 để chúng ta khung 3 ngày cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày cặp 4774 để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lui tuần của ngày thứ bảy và lô khung 3 ngày anh em nhé. Về phần đề thì mình cá nhân của mình thì cái tuần này mình chia sẻ cho anh em thì mình khuyên anh em là vào cái chạm 4 này cứng cho mình. Về cái bộ đề 34 này của chúng ta thì ngày hôm qua thì nó ra là con 48 phải không ạ? Thì anh em tiếp tục vào lại cái bộ đề này cho mình em nhé. Đến ngày 11 tháng 2. Về cặp lô khung của chúng ta cặp 4774 này thì chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba khung 3 ngày cho mình anh em nhé